Tiếp thị liên kết kiếm tiền bằng cách nào? Bạn đăng ký một trang web có tiếp thị liên kết sau đó lấy link sản phẩm đi chia sẻ. Khi có người mua sản phẩm, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Vậy hoa hồng được bao nhiêu? Tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn tiếp thị. Chi tiết hoa hồng và cách tiếp thị như thế nào? Hãy cùng vào xem video nhé. Vâng, à, chào bạn. Thì trong à, những video trước mình đã chia sẻ bạn cái cách để tiếp thị liên kết với thằng à, CV thì để mình đăng nhập vào tiếp tục chia sẻ các bạn cách để đăng bài lên ờ, đăng bài lên blogger đây thì bạn sẽ chọn một cái ờ, sản phẩm để đăng blogger ở đây mình làm chủ đề kiếm tiền online thì mình sẽ kiếm những cái à, tất cả chiến dịch đi bạn có thể làm một cái chủ đề à, gọi là sản phẩm à, dinh dưỡng hoặc là sản phẩm sinh lý hay là gọi là thực phẩm chức năng gì đó nói chung là đây ờ, quảng cáo thuốc nhiều nên bạn sẽ chọn những chủ đề nó hay hơn còn đây mình là cái blog của mình là chiếu là kiếm tiền online cho nên mình sẽ quảng cáo cái gì liên quan đến uh, liên quan chủ đề uh, kiếm tiền online đây ví dụ như ờ, quay tiền rồi nè đó, đây là một chủ đề rồi liền kiếm tiền online á hay là học tiếng Anh gì nè lúc mọi nơi á thì sẽ làm một cái bài quyết ờ, là chiêu mộ nhân tài làm affiliate đi mình sẽ lấy link đây cái này nó qua hồng chỉ thấp thôi chỉ có 21 ngàn thôi nhưng mà nó không có bài à, review hả chỉ có banner thôi mình sẽ lấy bài khác đi bài là nó có bài viết hay hơn ví như lớp luyện thi à, cấp tốc thôi nè 240 ngàn 245 ngàn đây nó có bài viết à, review bằng tiếng Anh nè rồi mở lít vào rồi bạn sẽ mở lóc ra đây là website của mình mình sẽ mở à, cái quản trị blog của mình ra nha quản trị vlog của thằng à, CV của Nguy Gan vậy thôi cũng tương tự vậy thôi khác gì đâu hôm qua là mình à, đây mình sẽ vô à, quản trị vlog rồi mình sẽ vô bài viết mới rồi thứ nhất là tiêu đề đây mình sẽ lấy cái tiêu đề ví dụ như cuộc sống của tôi sẽ như thế nào này là không phải là tiêu đề này là cái uh, đây bạn sẽ lấy cái tiêu đề này đi rồi bạn sẽ dán vào rồi tiếp tục bạn sẽ lấy cái nội dung của nó thì copy à, thể copy hình ảnh được luôn à, blog nó hay hơn cái sai là bạn copy hình ảnh bạn dán luôn cũng được Và bạn có thể dán hình ảnh riêng mình dán luôn thử cái được không nè cái dáng nhìn không đẹp bằng cái mà mình à, chọn hình ảnh riêng và cái à, đó nhìn vẫn đẹp đây trang này chứa những hình ảnh không cho phép À, trở lại đi rồi mình sẽ copy cái hình ảnh riêng và cái à, cái nội dung riêng rồi mình tới đây nha copy lại các bạn có thể bấm uh, à, cành trên C hoặc là bấm chuột phải và bấm sao chép rồi dán vào rồi tiếp tục hình ảnh hình ảnh thì các bạn cũng ờ, qua đây hình ảnh nè các bạn bấm ờ, vào đây rồi có thể là sao chép địa chỉ ảnh còn là có thể là sao lưu hình ảnh thành rồi bạn sẽ bấm tải xuống xong bạn sẽ vào block bấm vào chỗ ờ, cái hình nè cái liên kết á chèn ảnh vào rồi cho tải ảnh lên rồi bạn bấm vào đâu đó bạn sẽ kiếm cái bức ảnh mà bạn vừa vừa tải xuống để ảnh đẹp hơn thì bạn sẽ bấm đè ờ, vào ảnh rồi bạn bấm là cắt lớn đi đó xong học ảnh luôn có thể xem trước nè đó, xem trước nó giống chưa nha đó thấy không rất là giống ok luôn rồi tiếp tục mình sẽ dán cái đoạn dưới này mọi thứ hình như đã à, tuyệt vọng giống như mà là một cái câu chuyện gì đó không câu chuyện gì đó rồi dẫn đến tình tiết thì cuối cùng người ta mới mua của mình chứ tự nhiên mà mình à, không nói gì hết mình đưa cái link qua thì người ta không mua đâu đó tương tự vậy đây và tiếp tục chèn ảnh vô tiếp tục tải ảnh lên thì đa phần những hình ảnh mà mới tải về thì nó sẽ nằm dưới cùng đó để cái kích thước mà nó nhỏ hơn thì nó sẽ nằm trên nhưng thước nhỏ thì nó sẽ nằm ở dưới cùng khi nhiều ảnh thì bạn muốn lấy hình nào rồi bạn bấm vào đó rồi bạn sẽ thêm ảnh đã chọn thôi cũng như vậy bạn sẽ bấm vào các lớn đi nhìn cho nó full, full HD HD toàn hình đó. rồi tiếp tục mình sẽ dán cái đoạn còn lại sẽ dán đọc chữ đi trước này dưới là hết dạng lên vô hình cho bạn xem cũng đơn giản thôi đăng ký mua hàng ở đây là dạng hình ảnh nè giống như nãy đó giống rồi bạn sẽ làm như thế này và bạn xuống hàng bạn sẽ chèn một cái ảnh rồi bạn chèn ảnh này vô rồi bạn sẽ cho nó qua bên ờ, trái hả ở đây bạn sẽ chèn cái à, thêm một cái à, ảnh đặt hàng ngay nữa rồi mình sẽ cho này qua phải đó rồi thì mình sẽ à, cái giá vô đây rồi bạn sẽ cho cái này xuống dưới rồi bạn phải canh giữa này mình sẽ tô điểm lại chút xíu cho đẹp sẽ cho nó đậm lên và cái sẽ có thể nhỏ xuống xíu sẽ từ lệ nhỏ đây chuẩn này à. Đây, mình sẽ cho nó kích thước uh, này đó lớn nhất đi lớn nhất thì lớn quá tao cho nó về con màu đi đây là những cái từ à, khóa sale cho nên nó đòi hỏi phải tự động thì mình sẽ cho nó khác xíu sẽ cho chữ đây trở thành màu đỏ cho màu đỏ luôn mình sẽ khác thường hơn những cái tiêu đề mà xa xíu rồi cái bước quan trọng à, cái tiếp nè và sẽ trò chọn cái lim chèn vô đây đây ví dụ như à, cái hình này tôi bấm vào hình này nó bấm liên kết sẽ lấy liên kết nha ví dụ nãy là mình mình đang quảng bá một cái khóa học đúng không mình sẽ lấy liên kết mình dán vào khi người ta mua rồi sẽ click vào đây rồi bạn sẽ copy cái link này xong bạn sẽ qua cái sẽ à, chèn vô đây mua ngay nè đi kết chán vào rồi nó sẽ hỏi bạn là mở một cửa sổ mới hay là thêm một cục tính gâu tính gâu đi rồi ok từ từ những cái hình ảnh này đăng ký mua ngay mình cũng chạy vô luôn rồi hình này cũng chèn vô luôn đây mình có thể chèn lên vô cho clip vào hình ta xem thì à, sẽ ra cái trang một hàng luôn rồi ok rồi bạn sẽ lưu lại và xuất bản rồi bạn sẽ xem cái à, cá mà mình mới à, làm đây bạn mới biết xong bạn à, sẽ bấm vào xem thế nào nha thì cấp tốc rất là đẹp rồi thử bóng vào mua ngay ra em nghe thế nào đó ra trang đăng ký liền chưa đó một điều tuyệt vời đăng ký này trên à, trang này em được nhưng mà do à, do cái blog thì nó cho đăng ký nó không đẹp nên trên cái à, hôm sau mình sẽ hướng các bạn cách mà để tạo một cái form đăng ký trên website trên landing page á nhìn đẹp hơn thì chủ đề hôm nay mình sẽ dừng lại tại đây và trong video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng lên Facebook như thế nào Vâng à, cảm ơn các bạn à, xin à, chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo các bạn cảm thấy video này hay thì hãy like share chia sẻ đến nhiều người cùng xem để họ cũng có cơ hội kiếm tiền như bạn vâng cảm ơn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo Hãy theo dõi kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký bên dưới Cả hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình